những ánh mắt vô hồn con tim đã nhiều phen đau vẫn có tươi vui bên ngoài đâu ai biết được thân tâm chờ mong em đến môi mong khi lại rơi ấm tim em thêm một lần nữa đừng mạnh mẽ em ơi ở yên với anh